nhẹ vào ánh sáng những cánh hoa tan nhanh như trong giấc mơ một người vội vàng bước đi lòng không nghĩ suy nói đi một ngàn lời nói dối sẽ thương và thương cho đến kiếp sau vết thương mới đây chưa lành lỡ đau thêm nữa cũng đành một lần yêu là tìm chết đi trăm lần vỡ tan trăm lần giọt nước mắt hòa trong nắng như giọt sương sớm mai tự mình yêu đuối chẳng thể nếu con tim tổn thương quay về yêu cả vô tâm này yêu cả cơn đau này thì lòng có dám chia xa vì yêu nhót chung thân riêng ta với người dù lòng quặn đau giá rời dẫu cho con tim hồng được nuôi lớn từ dòng máu nóng sôi dòng ký ức ăn sâu vào từng tế bào từng ngọt ngào như thế nào giá như ta quay ngược thời gian đến nơi ta chưa bắt một lần yêu là tim chết đi trăm lần vỡ tan trăm lần giọt nước mắt hòa trong nắng như giọt sương sớm mai tự mình yêu đuối chẳng thể nếu con tim tổn thương quay về yêu cả vô tâm này yêu cả cơn đau này thì lòng có dám chia xa lòng quặn đau xa rời dẫu cho con tim hồng được nuôi lớn từ dòng máu nóng sôi dòng ký ức ăn sâu vào từng tế bào từng ngọt ngào như thế nào xa như ta quay ngược thời gian đến nơi ta chưa bắt đầu vì yêu nhốt trong thân riêng ta với người dù lòng quặn đau giá rời dẫu cho con tim hồng được nuôi lớn từ dòng máu nóng sôi dòng ký ức mang sâu vào tế bào từng ngọt ngào như thế nào sao nhiều quay ngược thời gian đến nơi ta chưa bắt đầu xa như quay ngược đến